duyên với hay là không thảo về Bạn vì sao trắng sáng hơn đôi má của em Thật đẹp đến trăng tên tung phải nở sau mây Vậy thì có sao anh đây lại nỡ buông tay Uống chén rượu say xong lệ cay cho quên hết nỗi sầu Tình với đôi đó ai thấu chắp tay lên nguyện cầu mong ngày xưa ấy không ai đổi thay duyên trời lấy được ta nào lúc có ai đây không muốn lá rơi khi lá vẫn còn say giờ cho quá khép cho mọi thứ cụ thể nhạt nhòa giờ chỉ tình yêu Nếu như ngày đó chẳng bội ti, có lẽ không ai phải bội tí, nếu như không đặt hết hy vọng sẽ chẳng phải buồn, mỗi khi không, phố thị đèn màu chắc đã níu chân em, cơn đi rồi có con cũ thân quen, hoa rơi bên này nếu vẫn mặt đường xa, mong anh ước thể em đừng vọng lời ta, anh sẽ không giận, không trách em đâu, đánh dấu nỗi buồn cho qua hết đêm đâu, em đừng bận lòng suy nghĩ lắm đêm đâu, nếu còn hẳn lại xin chẳng có anh nữa, em mà. Hãy subscribe cho kênh đang Mì Gõ làn gió khẽ bay bay liệu người có nhớ bao chất chứa bao lời yêu lúc xưa nước mắt khẽ rơi nhưng mưa sợ ai cần đón đường thì cây chỉ muốn giữ chặt lá bên đời từng giờ một cơn gió kia sẽ đi đến sập cho ơi sợ rằng cơn gió trên phố tình cây một phần mình đã rơi chỉ muốn bên em lúc này mặc nắng gió mưa bay nắng tắt bay đèn tiêu về ở đôi sát vai kia giờ trôi qua khiến cho mọi thứ cứ tay nhạt nhòa phải chỉ tình yêu bền lâu không tới xa không bao giờ ra phần lòng anh đang đứng đằng sau tình yêu có đến đến cuối đông dần lưu trong tim có khi đau lắm nhưng cô xa vờ một trái